listening. Dạ không? Kéo cái bụi xuống Đó Rồi giờ đi nhà ai trước nè nào đi xuống nè Để đi tới thăm gia đình chúc gia đình uh, Giáng sinh vui vẻ mong năm bình an rồi đó mong anh ở đây Giáng sinh năm nay ông già đi uh, máy bay khó quá ai vậy một ngày ông già dạ, <laughs> cảm ơn rồi chúc cả nhà vui vẻ xuôi xuôi dạ. dạ. ra đây nhận quà đây. ra đây ra đây nhận quà nhận quà ra đây ra nhận quà cái phim là chụp ảnh nhận quà cái đâu vậy ra đây ra đây con ra đây con ra đây bên đi mấy cái cháo mới qua đây đây ông già ông già ờ. nè nè bữa trời trời hai cháu có một sức có một sức được thôi nha rồi được rồi rồi rồi ông già nơi em tạm biệt đi dạ, chào bác quà cho anh nha hai nha tạm biệt ơi tạm biệt gia đình tạm biệt nhau mà tắm vui vui quá mà đợi tới con tắm vui ờ. <laughs> Bye. người nhất luôn rồi á Để không vào đây cái bánh đó này Đó, hàng like nó đâu Ok, cái chạy xuống cái chạy lên Con hạt này like. Hạt ra được chứ Hả? Ra được Dừng đó đi Ra được Dừng đi, dừng đi, dừng đi Một bánh tráng ngon thì Đây là ông bao là máy đất Bây giờ là nấu ăn tóc quà cháu ông bo với là cháu ông bá với cháu đó cháu đó à cháu luôn rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi một một phần anh một anh chào một anh chào tới bất quà cho vui giúp cả nhà giáng sinh vui vẻ ê tê tê ừ. giỏi chưa không giỏi Noel nào <laughs> à. rồi ok đây cho tôi dòng lại nha dòng này chỉ cho vui rồi dòng này cho đi con ra

anh đó có giờ anh nha đó có giờ anh nè và cái điện là giá chó thử rồi được rồi đẹp quá mặc đồ đẹp quá dính vào like chưa rồi dính rồi rồi chào rồi bạn chúc mừng rồi, đến đây này rồi. Mời cho cháu, dạ, con được con tin thủ đi Dạ, dạ Rồi Rồi, tập À, ờ, né đi cho mình nữa không? Đấy, ông già quậy đâu nhỉ? Ông già quậy hả? quậy Ông già quậy quậy quậy quậy Ông già sĩ Rồi, ông già đưa đi chứ không rồi những biết không nhỉ? Tinh tặng, tặng đăng tặng tặng Ê, bây giờ dạ, thì tinh tinh Về gấp nhà con đã vui lắm thôi đó Sao không? 有没有？那等下快点！有没有？哇塞，哇哇！你这都来不急。小花小黄鸭，快走！ Dạ, có kêu cháu rồi Rồi là nhận đi, nhận là nhận quà đi Đó là nhận quà, nhận quà không đấy Đây là lấy đây nhận quà đâu? Rồi nhận quà Rồi Rồi Cảm ơn các em Mình là được nấu với là cà phê súp Nhưng mà bây giờ chưa bất quế có một bánh nhỏ Cần nhường công như thế Rồi ok Rồi biết mẹ bông quế gậy đó thì đâu rồi